Mến chào quý thính giả đến với chuyên đề bí ẩn của tâm linh cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá bí ẩn dự ngôn của người Hopi về thời kỳ cuối cùng của nhân loại. Liệu thế giới của chúng ta có bị hủy diệt, cơ hội nào để mỗi chúng ta thoát khỏi đại kiếp nạn, bước sang thế giới mới? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Khi bạn nghĩ đến bang Arizona của nước Mỹ, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là gì? Đó là công viên quốc gia Đại Hạp Cốc Grand Canyon, một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới, hay sa mạc Sonoran, một trong bốn sa mạc lớn nhất ở châu Mỹ. Hôm nay chúng tôi muốn kể cho bạn nghe về một mảnh đất đặc thù khác khu bảo tồn người Hopi. Nó nằm ở phía đông bắc bang Arizona, rộng khoảng 6.560 km vuông. Để so sánh, nó lớn gấp đôi diện tích Hà Nội và gấp 9 lần diện tích của Singapore. Trong khu bảo tồn, có ba ngọn núi lớn, vị trí sắp xếp của chúng hoàn toàn giống với ba kim tự tháp ở Ai Cập và vành đai tam tinh của tròm sao Orion. Trên ba ngọn núi này có 12 ngôi làng, người tộc Hopi sinh sống trong những thôn làng đó. Tộc người Hopi này nổi tiếng trên khắp thế giới. Họ có điều gì đặc biệt? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu đôi chút về họ nhé. Tên gọi Hopi bắt nguồn từ tên thật của họ là Hopi từ Sinumu, ý nghĩa là những người hòa bình hoặc những nhóm người nhỏ bé hòa bình. Trong từ điển Hopi, hàm nghĩa chính của từ Hopi là người mà cử chỉ đầy đủ lễ nghi, văn minh, hòa bình, tuân thủ đạo của người Hopi. Đạo của người Hopi là gì? Kỳ thực, Hopi vẫn là một khái niệm có cội rễ từ tín ngưỡng, tinh thần và đạo đức. Nó chỉ dẫn người dân bộ tộc này kính quý vạn vật, biết cách tương xử hòa hợp với vạn vật con cần chịu theo giáo đạo của sáng thế chủ hoặc thần bảo hộ đại địa ma A-so mà sinh sống, vì phúc trạch trời sinh của thiên hạ mà bảo lưu truyền thống cổ xưa. Nghe có vẻ như tộc người Hopi không chỉ mãn đầy thần tính, mà còn gánh trên vai một sứ mệnh lịch sử đặc thù vì toàn nhân loại mà làm một điều gì đó. Quả thực, họ đã làm như vậy. Truyền thuyết người Hopi, nhân loại đã ba lần bị hủy diệt vì đi lệch khỏi chuẩn tắc của thần, Khoảng 5.000 đến 10.000 năm trước, tổ tiên của người Hopi đã di cư từ Mexico đến Arizona. Họ đã thông qua khẩu truyền tâm thụ, khắc sách trên đá và những phương thức khác, lưu lại cho con cháu đời sau rất nhiều dự ngôn và truyền thuyết có liên quan đến nhân loại. Vào tối ngày 9 tháng 12 năm 1992, trên bầu trời đêm quang đảng của New York đã diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Ngày hôm sau, một nhóm tù trưởng bộ tộc Hopi đến gõ cửa trụ sở Liên Hợp Quốc tại đương địa. Người dẫn đầu nhóm là Thomas Baniasi, có tước hiệu con của thần. Ông là một trong những thủ lĩnh của bộ tộc Hopi. Ông Baniasi cho biết, ngay từ năm 1948, các thủ lĩnh bộ lạc lúc bấy giờ đã tụ họp để thảo luận về những sự tình có ý nghĩa trọng đại đối với toàn thể nhân loại. Các tù trưởng đã chọn ra bốn người và yêu cầu họ truyền lại lời tiên tri của người Hopi cho thế giới bên ngoài. Ông ấy là một trong bốn người được các lão tù trưởng chọn các lão tù trưởng nói với họ, các con cần đề xuất yêu cầu 4 lần mới được tiếp kiến. Vì vậy, bắt đầu từ năm 1948, họ đã liên hệ với Liên Hợp Quốc. Quả nhiên, ba lần đầu tiên đều bị từ chối, đến lần thứ tư mới được chấp thuận như ý nguyện. Nhưng vào thời điểm đó, trong số 4 người, chỉ có Ban Iasir còn sống. Ban Iasir đã có bài phát biểu dài 10 phút tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Nội dung bao hàm lịch sử luân phiên canh tân của nhân loại và lời cảnh báo nghiêm khắc đối với nhân loại tương lai. Ông kể rằng, tại hội nghị của tộc Hopi năm 1948, các thủ lĩnh của bộ tộc ở độ tuổi 80, 90 và trên trăm tuổi đã nói với họ rằng nhân loại đã trải qua bốn thế giới. Thế giới đầu tiên do sáng thế chủ tạo ra, nó cân bằng đến mức hoàn mỹ, toàn nhân loại đều nói cùng một ngôn ngữ. Nhưng sau này, nhân loại đã đi lệch khỏi các nguyên tắc đạo đức và tinh thần, lạm dụng năng lực tinh thần của bản thân cho những mục đích tự tư, ích kỷ, không còn tuân theo quy luật của đại tự nhiên. Cuối cùng, toàn mặt đất bị sụp xuống, một trận động đất lớn chia cắt lục địa thế giới lần thứ nhất đã bị hủy diệt như vậy. Rất nhiều người đã chết sau thảm họa, chỉ một số cực kỳ ít còn sống sót. Những con người có tâm thái tường hòa này đã tiến nhập vào thế giới thứ hai. Nhưng theo thời gian phôi pha, nhân loại mới được tái tạo lại lặp lại những sai lầm nghiêm trọng của quá khứ. Lần này, thời đại băng hà mang đến cái lạnh khắc nghiệt và thế giới lần thứ hai lại bị hủy diệt. Sau đó, số ít người may mắn sống sót lại tiến nhập vào thế giới lần thứ ba. Thế giới lần thứ ba đã tiếp diễn trong một thời gian rất dài. Cũng giống như hai thế giới trước đó, mọi người nói cùng một ngôn ngữ. Họ đã phát minh ra nhiều máy móc thiết bị tiện lợi công nghệ cao, một số trong số đó cao cấp đến mức nhân loại hiện tại chưa từng nhìn thấy. Những người ở thế giới thứ ba thậm chí còn có năng lực tinh thần cường đại. Nhưng dần dần, họ lại bắt đầu ly khai quy luật tự nhiên, chỉ biết truy cầu lợi ích vật chất, cuối cùng trong một lần đặt cược tuyệt vọng, họ đã vứt bỏ các nguyên tắc tinh thần. Kết quả là thế giới đã bị hủy diệt bởi trận đại hồng thủy, như đã được ghi chép trong sự sách hay truyền thuyết của rất nhiều quốc gia. Lần này, có một bộ phận nhỏ người may mắn sống sót qua kiếp nạn và đến với thế giới lần thứ tư mà chúng ta đang sống. Sáng Thế Chủ đã đưa họ đến những nơi khác nhau của tân thế giới, khiến họ nói những ngôn ngữ khác nhau và răng dạy con người yêu mến, trân quý và bảo vệ địa cầu cùng vạn vật trên đó. Nhưng hiện tại mà xét, có vẻ như thế giới lại một lần nữa bị hãm nhập vào hỗn loạn. Người Hopi dự ngôn, nhân loại không còn thanh tĩnh, cuộc đại tịnh hóa sẽ đến Ban Iasi e cảnh báo rằng người Hopi từ lâu đã biết rằng thời kỳ này nhân loại sẽ phát minh ra nhiều kỹ thuật công nghệ cường đại và cũng sẽ lạm dụng những kỹ thuật công nghệ này. Sự tham lam truy cầu vật chất của nhân loại là một chứng bệnh sẽ mang đến hậu quả thảm khốc. Ông nói, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 1992. Tiếp theo, bạn sẽ thấy nhiều trận cuồng phong có tính hủy diệt, mưa đá, biến đổi khí hậu và động đất, những thứ giống như chúng tôi dự ngôn sẽ đều đến. Nếu nhân loại không từ trong cảnh báo mà thức tỉnh, đại tịnh hóa sẽ liền ập tới, hủy diệt thế giới này cũng giống như đã hủy diệt các thế giới trước đó. Sau đó, Banyasi dơ lên một vật được người Hopi sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo, trông hơi giống một cái lục lạc. Ông ấy chỉ ra rằng, trên bề mặt nó hiển thị một trục thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Khi trục thời gian này đi đến điểm kết thúc, dự ngôn của người Hopi sẽ dừng lại. Và thời gian này đang đến nhanh chóng. Vào đêm sau bài phát biểu của bang Iasia, một cơn bão cường liệt đã ập xuống toàn bộ vùng Đông Bắc Mỹ và New York trải qua trận lụt nghiêm trọng nhất trong ký ức, các đường cao tốc chính bị đóng cửa. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi, tầng ngầm của tòa nhà Liên Hợp Quốc cũng bị ngập nước, buộc tất cả các nhân viên phải được sơ tán, hệ thống sưởi và điều hòa không khí bị tắt. Đối với những người Hopi tham gia hội nghị đó, nguyệt thực toàn phần trước cuộc họp và trận lũ lớn trước và sau hội nghị đều không phải là ngẫu nhiên bộ tộc Hopi và chữ vạn thần bí. Kể từ đó, Ban Iasi đã nhiều lần ra ngoài để gửi thông điệp của họ ra thế giới bên ngoài. Người tộc Hopi có một viên đá tiên tri nổi tiếng, có lịch sử hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn năm. Hoa băng được khắc trên đó được cho là hiển thị toàn bộ quá trình phát triển của nhân loại lần này. Hình ảnh cần được xem từ trái sang phải, hình người lớn bên trái tượng trưng cho sinh mệnh cao cấp vĩ đại, thần, ở giữa theo hướng ngang là trục thời gian, một số mốc thời gian quan trọng được đánh dấu bằng các vòng tròn trên trục, bao gồm cả hai cuộc đại chiến thế giới. Phía bên phải của hình vẽ mô tả sự lựa chọn con đường mà nhân loại cuối cùng phải đối diện. Nếu lựa chọn con đường vật chất ở phía trên, thì tương lai sẽ quanh co không thể lường trước và cuối cùng bị hủy diệt. Còn nếu lựa chọn con đường tinh thần ở dưới, sẽ tiến tới một tương lai bình ổn. Tại cuộc triển lãm cuộc sống toàn tự nhiên Hun Life Expo được tổ chức ở Las Vegas vào năm 1995, Baniasi đã triển thị những hình vẽ trên viên đá tiên tri của người Hopi, đồng thời cũng nói về một vật thể giống như cái lục lạc mà chúng ta vừa đề cập. Khi ông ấy giải thích, bạn có phát hiện rằng trên bức tranh và trên cái lục lạc có xuất hiện một hình vẽ tương đồng nhau không? Vâng, ở góc trên bên trái của bức tranh và bên hông của cái lục lạc có một mặt trời với ký tự chữ vàng trong đó. Một số bạn có thể đã nhìn ra nó, đây chẳng phải là biểu tượng trên ngực của Đức Phật sao? Đúng vậy, nhưng người Hopi không tính phụng Phật giáo, làm sao biểu tượng của Đức Phật lại có thể xuất hiện trong nền văn hóa cổ xưa của họ? Đây chắc hẳn là một câu chuyện dài, vì chữ vạn không phải là của riêng Phật giáo mới có. Trước khi Phật giáo sáng lập, dấu tích của biểu tượng thần bí này đã sớm xuất hiện ở rất nhiều di chỉ, khí cụ và vật phẩm trên khắp thế giới. Hãy tới Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine, ở đó có hình một con chim mái khắc trên ngà voi vào thời kỳ đồ đá cũ trên thân chim là một chữ vạn cổ lão nhất được biết đến. Căn cứ theo trắc định tính phóng xạ carbon, nó có lịch sử 15.000 năm. Ở Trung Quốc, chữ vạn sớm nhất được phát hiện có thể bắt nguồn từ nền văn hóa Bành Đầu Sơn thời đồ đá mới ở Hồ Nam, với lịch sử 9.000 năm. Các nhà khảo cổ học hiện đại đã phát hiện, chữ vạn đã được ứng dụng rộng rãi, nó xuất hiện trên các giáo đường cơ đốc giáo, trên áo choàng của tượng Chúa Kitô, trên các bình gốm vẽ mà người Hy Lạp cổ đại sử dụng, trên tế đàn của người La Mã thời kỳ cổ đại và trong những lễ bái đường cổ kính ở Israel và thậm chí trên cả tiền giấy của Nga thế kỷ 19. Tại Brazil, Nam Mỹ đã khai quật được một hũ di cốt một người Ấn Độ cổ đại, bên trên mô tả một hình người trong trạng thái hoan hỷ, hai bên được trang trí hình chữ vạn. Ở châu Phi, một số dân tộc không lạ lẫm với chữ vạn. Ở Ghana có rất nhiều tạo hình quả cân được sử dụng để đo trọng lượng vàng, trong đó có khắc chữ vạn. Ý nghĩa và nguồn gốc của chữ vạn Vì biểu tượng này rất được hoan nghênh, nó có hàm nghĩa gì? Một cách lý giải phổ biến là chữ vạn có liên quan đến sinh mệnh và đại biểu cho các tường. Phật giáo nhìn nhận, chữ vạn là một trong 32 đại nhân tướng của Phật Đà, đại biểu cho Phật Đà. Hãy quay trở lại với viên đá tiên tri của bộ tộc Hopi, Chữ vàng trên đó đã được giải thích theo nhiều cách khác nhau, một trong số đó là nó đại biểu cho lực lượng tinh thần từ vũ trụ, giống như ánh sáng mặt trời phổ chiếu nhân loại. Có người có thể nói, còn các biểu tượng của Đức Quốc xã thì sao? Như chúng ta đã biết, chiến tranh thế giới thứ hai cách hiện tại chỉ 7 hay 80 năm, và Hitler kỳ thực đã lạm dụng và xoán cải hình tượng chữ vàng. Hitler tin rằng chữ vàng ẩn chứa lực lượng tự nhiên siêu thần bí nên đã lợi dụng biểu tượng này để thiết kế biểu tượng của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, Hitler đã cố tình dùng chữ vạn đảo ngược, dựng đứng lên và dùng sắc đen trên nền đỏ tươi, uẩn hàm một bầu sát khí, tạo cảm giác hoàn toàn bất đồng với chữ vạn truyền thống đại biểu cho các tường. Nói nhiều như vậy, có lẽ trong đầu mỗi người đều xuất hiện một dấu hỏi lớn, bất chấp giao thông ngăn trở, tại sao chữ vàng lại có thể xuất hiện đồng thời ở mọi nơi trên khắp thế giới? Nó làm sao có thể siêu việt qua giới hạn của tôn giáo và trở nên thông dụng ở những tín ngưỡng bất đồng? Bất luận là chữ vàng xuất hiện trên luận thuật của kinh Phật, dự ngôn của người Hopi hay trên những tín ngưỡng tôn giáo khác, chữ vạn đều hiển thị ý nghĩa tối thượng, liên quan mật thiết đến tinh thần, liên quan mật thiết đến nguyên lai sinh mệnh và liên quan đến trốn về mỹ hảo của nhân loại. Nếu truyền thuyết của người Hopi về nhiều thế giới xác thực tồn tại, liệu mỗi lần nhân loại gặp đại kiếp, bị hủy diệt rồi tái sinh trở lại, những nền văn minh cổ đại này có thể được lưu truyền cho thế giới lần sau không? chữ vạn có thể nằm trong số những điều được lưu truyền lại không? Có lẽ, sáng thế chủ từ bi đã lưu lại dấu tích thần thánh này cho nhân loại, hy vọng rằng con người trong trần thế có thể, trong những thời kỳ khác nhau, những địa phương khác nhau và những hoàn cảnh khác nhau, bảo trì một mối liên hệ nào đó để họ có thể cảm nhận sâu trong nội tâm vĩnh viễn không phai nhạt về sự thâm thúy mà thần thánh của vũ trụ. Hiện tại, nhân loại đang đứng ở điểm cuối của lời dự ngôn của người Hopi về thế giới lần thứ tư, và thế giới lần thứ năm được cho là sắp bắt đầu mở ra. Mặc dù lời dự ngôn cảnh báo rằng cuộc đại tịnh hóa đang đến, nhưng đừng quên, dự ngôn cũng nói rằng hết thảy những điều này có thể tránh được, ngay cả khi đó là phút cuối cùng. Miễn là người ta vẫn còn khao khát hướng tới thần minh, vẫn có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn từ bỏ truy cầu vật chất và hành vi vô đạo đức, truy tầm ánh sáng tinh thần, thì rất có thể sự cứu rỗi của thần đã ở ngay trước mắt họ.